đã quay lại với kênh toàn thành Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại đường DT741 và hướng này là hướng vào đường à, Bình Dương và hướng này thì sẽ về Bình Phước nha cả nhà sẽ về Bình Phước sẽ về Bình Phước và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất chính là lô này cái này 2 sâu là 50 có 100 mét thổ cưng ạ rồi cả nhà hãy uh, theo chân mình tại thì mình đang có mặt tại à, tuyến đường DT 741 và tuyến đường này là một trong những tuyến đường mà kết nối từ à, đường à, kết nối từ cái vị trí là Bình Phước và Bình Dương hiện tại thì cái lô đất này của chúng ta sẽ nằm từ vị trí này nha cả nhà nước tên ném từ vị trí này ạ à. à, ở tuyến đường này đi thánh qua đây cái nhà thấy ạ à. đi thánh qua đây ạ à. lô này là ngang 12 sau 50 có 100 mét thổ cư nha cả nhà có 100 mét thổ cư ở đây sau vị trí này là ranh giới của lô đất ạ à. cả nhà thấy không ạ à? ở đây thì à, cái nhà thấy đây cái vị trí vị trí lên giấy đất là vị trí này đây cái nhà thấy ạ à từ vị trí này ra đây để thẳng qua kia đây là trên giới đất nha cả nhà đây chính là vị trí lên giới đất của chúng ta à rồi từ vị trí này từ vị trí lên giới đất này chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong này à, chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong này là 50m nha cả nhà và bên trong này thì là 50m cả nhà thấy ạ à? Đấy, sau vào bên trong này nha cả nhà đường này là hướng đường ờ, lát nhựa bên ờ, khu dân dân sinh dân sinh ở đây thì cũng có cái uh, tài sản quốc gia nghiêm cấm phá hoại đó cả nhà thấy à sau vừa sau ở bên trong kia, tới tới ranh giới đất này như thế này rồi giá bán là 5 tỷ 5 nha cả nhà giá bán 5 tỷ 5 à, đây tới đền cho đất này cả nhà thấy không ạ đền cho đất này để đi sâu vào bên trong kia có đền cho đất bên trong kia nữa rồi chúng ta sẽ đi ra ngoài này à, chúng ta sẽ đi ra ngoài này và đây chính là vị trí đất vị trí đất của chúng ta cực kỳ đẹp đúng không ạ vị trí đất của chúng ta từ vị trí này để thánh long con này à, cực kỳ đẹp đúng không ạ thì ở đây thì à, là một trong những vị trí đất cực kỳ thì vô cùng đất địa hướng à, bên phía bên kia phía bên à, xa xa bên kia thì đó là cây xanh cây xanh nha cả nhà đối diện cây xanh luôn còn qua bên kia là nhà máy tôn thép thái nghiêng cả nhà thấy không ạ rồi đây là trạm dừng chân à, bơ trâu Bình Phước à, bơ trâu Bình Phước này cây xanh này phía bên này thì có căn nhà không phía bên này có căn nhà cái nhà Thái à Rồi, ở đây này cái nhà Thái này hướng bên này hướng lên trên này đây sẽ là hướng vào Bình à, Bình Dương Hồ Chí Minh còn à, ở đây thì chúng ta sẽ đi vào Bình Phước qua đồng xoài nha cả nhà qua đồng xoài nhà thấy à kinh doanh buôn bán cũng khá là tấp nập rồi cả nhà trên đó hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nha xin chào và hẹn à, gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.